không có chụp hình chụp hình không được hả mày lấy điện thoại chụp cái này đâu có máy chụp hình máy chụp gì cũng vậy trơn á chụp anh quay ờ, video trực tiếp thôi nhưng mà máy anh bán lấy không không tôi nói thiệt á như mấy chiếc này là mười mấy triệu đấy hả à, mười mấy chứ mười mấy hai mấy trở lại hả à, chứ không hơn hả ba mấy nữa hả là về mình phải đăng ký giấy nữa hay sao phải về à, làm sơ sơ cho nó coi cái người rủ bạn qua đây nó mua không biết xe này là nhật luôn hay sao anh nhật chính gốc luôn hả tay ga của Nhật 50 hết quay xì lạ quá tao chiếc này lạ quá 50 phân khối hả cái này đời nó khoảng mấy à dành à cười ghia à. về này cho đi chợ rồi à. Ờ. đây mấy chiếc này cái này là xe nội địa của của nhật hay sao anh đúng rồi chủ giờ mình mình về là mình làm làm giấy hay sao tự làm tự làm hả à có nghĩa là mua về bán gì đứt đuôi gì đó phải không năm mươi máy nó cái này nó đâu có FI á anh có giá tiền luôn á cái này à, cái này thì thường nè ha xăng nè đồ mũ và ngóc hết coi chiếc này nữa nha Charlie cúp từ luôn này. năm mươi phân khối Honda luôn phụ tùng không thì mình có bán không dạ. phụ tùng không á ví dụ như mình mua cục máy không được không không mua nguyên con nha ừ, đây. như cái này gì giá nhiều anh biết không cái này không biết đi tham quan như ông đi tham quan gì đó hả ăn ừ, xui ngon chân xui hả? chứ giờ mình phải coi lại nó giờ chưa có biết làm sao chứ mấy cái đầu âm ly nữa ha quá trời âm ly đủ đen hết cái cái thùng để ba cây cần Con nó đâu gì, rồi để chắc lên, thì tao kiếm cái thùng để cần câu rồi. Gì mà gách nó chạy cần câu hết trơn rồi. trăm v điện trăm v không à này về chuyển như cái bộ này là nhiêu anh em về em mới hỏi như bộ này phải nhiêu tiền không biết luôn cháo này rồi không biết luôn cái như mấy cái đầu này nhiêu em biết đầu nào đâu nhiều, nhiều loại lắm quên nhiều, nhiều loại lắm, lắm hả nhưng, nó, nhưng mà nó khoảng nhiêu anh đi xin xui á hai triệu tới một hai chục triệu vậy đó vậy đó hả tại vì anh về anh tham khảo anh mới biết về đưa cho mấy bạn coi nó mới biết nó hỏi như bây giờ có cái đầu nào với xài ngon ngon giới thiệu anh thử một cái này. anh bán không có thử không biết đâu không biết luôn hả bán mù à bán mù không ở đây mình bán mù cũng ha dạ. thì một hai triệu thì là có đó hả ở đây mình có cái mixer không em mình cao kê đồ đó nó mù không hả dạ. rồi về tự xử dạ. còn cái mà nó thành phẩm rồi là mắc hơn phải không đâu có bán thành phẩm đâu không thấy mà, thấy mấy cái quầy đằng kia kìa chắc chắn mắc hơn ừ. nghĩa là bao xài là mắc hơn ha à. nói chung là hàng bãi nó không là hàng bãi ờ, hàng bãi ừ. rồi máy móc là hoạt động ok hết phải không ok hết xe bán là phải ok ừ cho anh số điện thoại ờ cho số điện thoại đi trời ơi ờ, để giới thiệu cho mình cũng mê nữa nhưng mà để về coi nếu mà mình ờ, ờ, mà có một chiếc màu hả cái này nè cái này là nó có ba màu ờ màu trắng nữa màu trắng nữa hả đọc nha các bạn Mobilus ha máy này thì của à, nước nào à có nghĩa là hàng lụm để coi để coi chi tiết cái để cái bàn đạp nè à, rồi để hỏi chỉnh hình đây cái bàn đạp nè cái máy nè máy này còn sáng quá ta đẹp dạ. ha nó không có đề à, à nó không quay khi nào mà ông gì đó là cái số điện thoại em cho đó là kết bạn zalo với em quay quay lên nổ máy trực tiếp cho không ừ. mới nãy đi đi về kêu quay lại coi dùm à, trời ơi Ủa, hàng này là hàng xe bãi xe bãi tài thắng nè coi mấy cái chi tiết này đồ 12 triệu có thương lượng gì không à giảm phí vận chuyển rồi chút đỉnh ha à này khóa nè cái này khóa ờ, khóa lại nè còn thắng, tay, thắng tay nè bóp vô à. gì à, nè bóp vô gì bóp, để lại mình đạp sâu vô đạp à, nha đạp còn thả ra thả ra là đạp máy đạp một cái là nó cháy rồi à đạp bây giờ nó vụt ha rồi đây đâu không được để coi chi tiết mấy cái này kìa này cái thắng này vỏ này là của ai vậy ta vỏ ở Việt Nam đều có bán hết có bán hết ha coi ừ. cái size nó chủ yếu cái size size chỉ có cái số size thôi chẳng số size là có hết sợ nữa cái mình à, coi hiện tại là nó đóng rồi nào rồi cái dĩa bên đây ha à, để để để coi chi tiết một cái này. cái này mình có cái phiên bản à, bánh câm không vậy không bánh nó dạng vậy anh ơi bánh câm thế vậy ờ, chứ nó đẹp hơn đó ờ à, xe nó có nghĩa là cái này là nó có sử dụng chưa ta hay là mới à, hàng, à, hàng có chút đỉnh nè ha ừ, nhưng mà thấy còn ờ, bán quá nè chạy cũng êm quá ha rồi cái này cái nhúng là em không anh đâu đâu anh đè anh đè đè thử ra đè nó cũng ngon như như ờ là về là, là tự sửa ha anh dạ bán vậy đưa chọn gói vậy thôi hả dạ. xe nội địa 3 triệu sáu từ triệu mấy tới 3 triệu mấy nó dĩa này dĩa của dài hàng nhật hả như cái dĩa này nhiều 50 là đảm bảo là của Nhật thiệt luôn đó hả là nhập từ bên Nhật về đó hả à. đây cái dĩa Nhật 50 à, không hả chị tô này cũng 50 luôn tô 40 như mấy cái chén này cái 15 mấy cái thố rồi này nọ hả cũng cả đủ giá trơn ha để ờ, tham khảo coi vậy là mình chiên ba cái đồ ờ, sành sứ sành sứ đồ ờ, máy này là nhật không á hả coi cái này gì ngộ vậy thôi biết biết có dịp ờ, ghé ủng hộ như cái bếp ga này mắc không chị là thường này triệu à có nướng này, này mắc hơn nè hả đây đây hả bên đây 6 à, triệu 6 triệu nè ừ, 6 triệu còn biết này 3 triệu rưỡi 3 triệu nước rưỡi. dây này là 2 triệu thì cũng câu ra vô Còn xài thì chứ đâu có ừ. đây biết ra nội địa đây như cái trong bọc này là mắc đó hả chị hai triệu gửi rồi ha rồi mấy cái này đồ cổ hay gì bình cổ hả bình cổ này mắc không không có giá để giá sẵn thì sao biết 2 triệu hả ừ đá thiệt à đã nặng kịch à. này chắc cũng cả triệu hả 800 rồi trời nhớ giá hay dữ vậy trời không không có để giá hết trơn mà mà chụp vô cái chụp vô cái nào nhớ cái đó liền có giảm gì không chị à, đây nè đồ đồ cũ không à, đồ đồ đồ nghĩa địa đồ đồ, đồ nhật rồi để có dịp qua thì à, nhu cầu <laughs> thôi đâu có đâu về cho mấy thằng bạn coi mấy này hai triệu mấy đó hả chị à này bảy triệu rưỡi hả này cầm về được không bình thường dãy ngoài này là bảy triệu rưỡi không đó hả ở trên này cũng vậy luôn bên đây 5 triệu cái này nó có cần à, kết nối điện gì không chị ta thấy nó có mấy cái nút chỉnh nè chỉnh giờ xài pin hả mà xài pin hả à xài cục pin à đây sạc cục pin không kết nối điện gì hết à, mấy chức năng này còn hoạt động không hoạt đuôi này đẹp quá ha mấy cái co ra này